Quả này có trọng lượng khoảng bao nhiêu? Quả này độ 2 cân ạ. Ừ. Ừ. Ngọt không thể nói được. ở đây là mỗi một cái gốc dưa này là mình lấy mấy quả mỗi gốc dưa là lấy một quả à. mà khoảng cách trồng là 40 phân 40 phân một cây à. trồng như vậy thì có đây, dày quá đây, không đây, đây ví dụ như cái gốc này đây gốc này 4 40 phân đây. À. Này đến gốc này. Đây gốc này. Chưa cả được xuống. Từ cái gốc này đến gốc này chưa được à. Vâng. 40 phân. Chắc chỉ độ tầm 35 phân thôi. Và và đề nghị ông uh, tháo cái dây ra. Rồi mình ờ, sẽ Đây. Vâng, đây các bạn nhé. Dưa là có cuống này có dây của nó đây gốc của nó đây chú cầm đi đây đây các bạn này gốc của nó đây ừ. quay thấp xuống đây gốc của nó đây đấy và ở đây thì mỗi một gốc là mình lấy một quả đây quả đây, này, quả này bên này. thì lại lại của một cái dây đây khác này. Vâng. và đề nghị là ông cắt cái quả dưa này ra và mang cái cân ra đấy cân đây em ơi tính ơi cân Vâng thưa các bạn là dưa kim hoàng hậu Nói đến dưa kim hoàng hậu thì người ta thường nghĩ rằng là dưa của Trung Quốc xuất sang Việt Nam ta để bán Và bản thân tôi nếu như không làm về phân bón thì tôi cũng nghĩ rằng là dưa kim hoàng hậu là chủ yếu là của Trung Quốc xuất ra Nhưng ngày hôm nay thì uh, tại vườn này uh, trên diện tích là 360 mét vuông và được trồng trái vụ với cái giống dưa kim hoàng hậu. Và tổng số cây trên 360 mét vuông này là từ 1.000 cho đến 1.200 cây. Và ngày hôm nay thì à, chúng ta đến với chủ đề là dưa kim hoàng hậu trồng trái vụ như thế nào, và phải những khó khăn gì và cho năng suất như thế nào thì à, sau đây chúng ta sau ít phút thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý bà con và sau đây thì chúng ta xem chúng tôi cân xem cái trái dưa này nó nặng khoảng bao nhiêu ký các bạn nhé đây được bao nhiêu ký ạ cho gần vào cho gần vào hai cân năm ạ hai cân rưỡi có phải hai cân rưỡi không ạ à vâng đúng là hai cân rưỡi các bạn ạ hai cân rưỡi nhá đây tôi nhấc cân lên này các bạn này cân trở về mức ừ, số 0 và tôi đặt cân xuống này cho gần sát nữa vào hai cân rưỡi các bạn ạ đấy đấy và sau đây thì đề nghị là ông bổ trái dưa này vâng. không, không, ăn rẻ nào không ăn rẻ nào à? không sao thưa các bạn các bạn hãy ngắm kỹ xem trái dưa kim hoàng hậu đấy dáng cân chuẩn dáng hình oval vâng vàng đẹp màu vàng rất đẹp à. và trái dưa này là đến thời điểm này là đã già rồi Đấy. đã già rồi vâng dạ. và sau đây thì ờ, đề nghị là bổ để cho ăn thử xem à. là dạ. cái dưa này nó giòn ngọt như nào vâng. ông đặt xuống đây bổ đi ạ bỏ cuống đi bỏ cuống đi Đấy. mới đưa dao vào nhưng đã cảm thấy cái độ giòn của dưa rồi quay gần vào ngồi xuống Vâng thưa các bạn là sau khi mà bổ dưa kim hoàng hậu ra thì cái ruột nó đặc như này và cái cùi nó dày như này. Cùi dày. Cùi dày ruột đặc. Và thơm lắm các bạn ạ, thơm tuyệt vời luôn. Hạt ít. Đấy, và bên trong thì nó đỏ hồng, cái màu đỏ hồng rất là đẹp. Đấy và sau đây thì chúng tôi uh, cắt ra để ăn thử. Vâng. Chú bỏ cái miếng xuống. Đấy. Cứ bỏ vào cân đấy. Bỏ cân đấy. cắt để trên tay chị đây. Đây, cắt miếng này. Ăn cái này phải hơn không? Có. Dạ. À. Đây. Cầm đầu đầu đầu này chứ. Đấy. Rồi, đấy. mưa mưa bị đỏ <laughs> các bạn thông cảm nhé tại vì tại ruộng mà hôm nay trong thời tiết là đang ở Việt Nam mình đang có cơn bão số 9 đổ bộ vào miền Trung nên là ở Bắc Ninh thời tiết là đang bị mưa các bạn ạ đây thế đúng không tay vẫn vâng thưa các bạn là sau khi cắt ừ, bỏ cùi ra thì cái miếng dưa nó ngon như thế này nhìn rất là hấp dẫn đấy hạt thì ít nhá cùi thì dày vỏ thì mỏng đấy thơm nức lở các bạn ạ à. <laughs> nhìn đã rất là muốn ăn rồi còn sau đây vâng, thì vâng, vâng mời chủ dượng mời cả nhà mời các bạn nhé ừ. Ừ. <laughs> ngọt không thể nói được ngọt vô cùng các bạn ạ ngọt lắm đâu ờ, chủ ruộng đâu rồi bà xã bảo chủ ruộng à, tôi thể cắn thêm một miếng nữa để các bạn thấy cái độ giòn của nó đây nhá ừ. ngon chưa từng thấy nhìn miếng dưa rất là bắt mắt rất là là là hấp dẫn các bạn ạ trời mưa nó không sáng vâng cắt chưa bác rồi sang bên này cắt bên này tách tô sang vâng thưa các bạn là trồng dưa kim hoàng hậu vào chính vụ cũng đã là một cái gặp nhiều khó khăn đã gặp nhiều khó khăn rồi nhưng mà đây lại dưa kim hoàng hậu trồng trái vụ và với cái dưa mà trồng trái vụ này thì đã gặp phải những khó khăn gì và chủ vườn đã khắc phục như thế nào để mang lại được cái giá trị ờ, năng suất cũng như cao cũng như là giá trị dinh dưỡng cao thì sau đây chúng ta gặp lại chủ vườn. Vâng thưa ông Phạm Ngọc Phấn là cái dưa kim hoàng hậu này trồng trái vụ thì nó có những cái khó khăn gì ạ? Dưa kim hoàng hậu trồng trái vụ thì nói đúng ra thì nó có khó khăn là nó hay bị chết cây thối gốc Đấy, bệnh lở cổ rễ còn thì nói về năng suất thì ừ, cũng là được khá khá vâng năng suất ở đây thì ông dự tính nó sẽ được khoảng bao nhiêu ạ năng suất cái ruộng này của tôi là 360 mét vuông là trồng 1.200 cây à. chuột bọ với cả chim ăn lúc nhỏ tôi không rậm thì nó còn nghìn cây vâng. Đấy. đến giờ phút này được thu hoạch thì ừ, bình quân với quả cân 8 2 cân hai cân vâng. rưỡi à có những quả hai cân rưỡi nhưng nãy mình cân nên là quả hai này hai cân rưỡi hai cân rưỡi thế và à, còn bình quân là nó khoảng cân 8 đến hai cân bình quân là thì 8, thì cân. vị chi là một xào một nghìn cây này thì mình sẽ năng suất là ít nhất là được bao nhiêu ạ ít nhất tầm tấn 7 tấn 8 mà nhiều nhất thì sẽ được hai tấn có khả năng còn vâng. hơn <laughs> và với giá bán hiện nay là bao nhiêu ạ giá bán nếu mà ừ, bán buôn thì là 28 30 vâng tại ruộng còn bán lẻ thì bán sẽ... lẻ 35 35 nghìn một kg các bạn nhé Vậy thì à, ở đây một xào dưa này thì um, trừ hết chi phí thì chắc cũng lợi nhuận cũng phải được tầm 4 50 triệu. Được không ạ? Ba bốn chục thôi. <laughs> Ba bốn chục triệu. Đây chủ vườn nói một cái mức rất là khiêm tốn các bạn ạ. Và à, thông thì với cái dưa kim hoàng hậu này thì um, khi mà nó bị những cái nấm nở của rễ này thì mình xử lý thế nào? Mình ờ, xử lý bằng cái biện pháp nào? Đấy, đúng và để hạn chế những cái nấm nở của rễ này thì mình sẽ uh, sẽ phải uh, xử lý hoặc là mình kỹ thuật của mình ra sao thì cái bệnh lở cổ rễ này thì, thì ừ, ừ. đúng ra là tất cả đều có thuốc trị hết vâng. thế nhưng mà về trồng trái vụ này thì nó khó khăn hơn nhưng mà may gái là tôi dùng phân bón của Silic của công ty Tân Phát Bắc Giang thành ra là đã hạn chế được rất là nhiều nói đúng ra là năng suất không kém gì vụ ừ, xuân hè vâng thế và uh, ở đây thì chúng ta có thể quan sát thế này đây đây các bạn này ở đây là nó có cuống cuống đây nhé dây đây gốc của nó đây ạ gốc đây các bạn này không đây đấy cuống dây đây tất cả này đều có cuống dây chứ không phải là buộc dưa lên các bạn nhé đấy và nếu ở bên dưới không có quả thì nó lại có quả bên trên thưa ông là cái dưa chính vụ thì ờ, nó cho quả đồng đều và nó hạn chế được cái ờ, sâu bệnh rất nhiều nhưng ở đây mình trồng trái vụ nhưng mà trên ruộng này thì chúng tôi không thấy cái sự chết héo cũng như là không thấy cái cái, cái tình trạng bị lấm lở cổ rễ thì ừ. ờ, ở đây biện pháp của mình là gì ạ biện pháp nói đúng ra dưa bây giờ dưa, là dưa trái vụ Đấy. là phải trồng là phải trải túi bóng nhưng mà đây ừ, tôi không trải túi bóng mà vẫn được năng suất thế này đấy là do tôi dùng cái phân bón silic của công ty Tân Phát Bắc Giang cho nên tôi không không cần trải túi bóng mà vẫn được hiệu quả cao như thế này ờ, ở đây thì cái tỷ lệ chết héo thì nó bao nhiêu phần trăm ạ? tỷ lệ chết héo thì đúng ra là ba bốn phần trăm thôi à, tức là rất ít các bạn ạ rất rất ít quả chết héo vâng. và ông có thể cho biết cái quy trình mình cái dùng cái phân silic tân phát như nào ạ quy trình dùng cái phân này là trước khi làm đất tôi giải là mỗi luống là một cân rưỡi phân silic và một cân rưỡi loại đầu trâu. Đầu trâu. Đấy. Trên một luống. Trên một luống. Vâng. Một 360 mét vuông này của tôi là 8 luống. Vâng. Vị chi là 12 cân. Vâng, 12 cân silic loại này. Và 12 ừ. cân NPK. 12 cân NPK đấu châu Vâng. Thế xong tôi trải đều xong là tôi phay tôi vun vào lên luống vâng. và tôi trồng cây. Vâng. Và trồng đến khi trồng cây được 5 7 lá, tôi lại bón tiếp. Mỗi luống lại cũng một cân rưỡi Tân pháp Bắc một cân rưỡi phân silic của công ty Tân pháp Bắc Giang này. Vâng. Với cả một cân đấy là giảm cái lượng đầu trâu đi là vâng. chỉ còn một cân thôi. Một cân thôi. Đấy. Thế nào Và đến trước khi ra hoa thì là tôi phun cái gói 300 g này. Tôi phun cái gói 300 g này. Và đến khi đậu quả được quả nó to như là quả cam, quả trứng rồi thì là tôi lại phun tiếp một lần nữa vâng. cũng vẫn bằng cái loại 300g này mỗi gói này là tôi phun cho một xào 360 mét vuông vâng. và cho tỷ lệ nước là bao nhiêu ạ tỷ lệ nước thì là 60 lít vâng, 60 lít cho một túi 300 g này. Đấy, 60 lít nước một gói này. Cho một xào. Phun cho một xào. Vâng. Phun ướt đẫm từ gốc lên đến ngọn. Vâng. Và đến Đấy. khi sau cái giai đoạn mà quả bằng cái chén thì mình ờ, cho đến tại thời điểm này mình có phải dùng cái silic này mình phun nữa không ạ? trong đến cái thời điểm từ lúc quả to như là nắm tay trở lên rồi thì mình cứ đều đặn 7 ngày phun một lần à. vẫn phun cái gói vâng. 300 gram này vâng. và trước khi thu hoạch thì mình dừng ở thời gian nào trước khi thu hoạch thì mấy, mấy thì tôi dùng à, dừng. dừng à, đến hôm nay là chục ngày rồi vâng, là dừng không bơm nữa chục ngày là tôi không phun cái gì nữa vâng. và khi dùng cái phân xinic này thì ông có phải kết hợp thêm phun thêm cùng kích thích hoặc là cái ờ, gì siêu to trái gì không ạ? À? Có cần không ạ? Không, nếu mà đã dùng phân silic này thì không nên dùng thêm cái phân ừ, kích thích tăng trưởng gì cả. Vâng. Vì cái này nó là quá là tốt rồi. Mà lá dày lá. Vâng. quả quả thì vàng đẹp. Quả vàng đẹp đây các bạn vâng. này. Quả vàng đẹp. Đó. Đấy. Ở đây thì chúng tôi thấy là có những cây thì ông lấy tới hai quả. Thì ờ, mình ờ, nếu như vậy thì cũng hơi tham tí phải không ạ đúng rồi phải đây nếu nếu lấy hai hai quả thì nó chỉ tầm cân cân hai thôi vâng đấy. nhưng mà nếu lấy một quả thì nó sẽ được khoảng tầm gần hai cân phải không ạ lấy hai cân trên hai cân đấy vâng. có quả 3 cân có quả tới 3 cân ạ à? vâng. vâng. ông đánh giá về cái mẫu mã này thế nào đây quả vàng đẹp thôi thì chẳng cần nói quảng cáo thì tất cả nhìn cũng <laughs> dư ảnh đây không biết là nó quá là tuyệt vời rồi mỹ mãn rồi lùi lại một tí để cho các bạn à. đây vâng, là mùa này đang là những cái mùa này mùa đang mùa, mưa bão mà hôm à. Vâng. mùa rồi mưa mưa 10 tiếng liền Đấy, trận bão trước là mưa 10 tiếng liền mặc dù không to nhưng mà cái dưa này thì người ta bảo là nắng thì được dưa mưa được lúa thế nhưng mà qua mưa, mưa 10 tiếng là ruộng dưa của tôi lá vẫn xanh dày này xanh dày đây lá vẫn đẹp vâng. các bạn này lá vẫn đẹp đây này các bạn này đây Đấy, xanh lá vẫn xanh dày đây lá vẫn đẹp này Đấy tuy rằng nó có những cái đống vàng tí nhưng mà vâng. lúc này là mình thu hoạch thì nó cũng là chuẩn bị tàn cây rồi vâng. cho nên là những cái đống vàng đấy không đáng kể các bạn nhé đấy những cái đống vàng quả, không quả đáng kể chín rồi và vâng, quả chín rồi và sau đây thì bao lâu sau thì mình sẽ hoại cho dụng dưa này ạ sau sau 20 ngày nữa thì để ừ, thu hết là sẽ thu hết ruộng dưa này vâng và ông có thể cho biết là mình đã thu được ờ, từ đầu vụ giờ thu được mấy ờ, tạ rồi ạ đúng từ đầu vụ giờ thì đến hôm nay không tính thì mới có được ờ, ba tạ ba tạ vâng và ngày hôm nay mình dự định là mình sẽ thu được mấy tạ ngày hôm nay dự định là hai tạ hai tạ nữa vâng thế thì mình quả vẫn còn nhiều con này vẫn vâng. nguyên mà quả vẫn nguyên đây các bạn này đấy trải dài đây đáng gì đâu vâng, quả quả cân rưỡi hai cân quả ba cân thì ta có thể tiến sâu đấy ông mời ông đi nuôi lại đi Thôi thì đi cái quay, kia quay lại đằng sau thang khác này đây, đây. Đây. quay lại một dạ. chỗ đằng sau vâng vâng đi nâng nâng quả kia đi nâng quả kia đi quả đấy ông dự tính dự quả dự tính là quả đấy là mấy cân ạ quả này cũng phải xích xoát hai cân à, và sau đây thì chúng ta quay lại với chủ vườn đang thu dựa thì quay lại chủ vườn đang thu dựa quả dưa này là cây nặng phải buộc đấy buộc một dây không buộc một dây thì nó tước nó đứt cái thân ra luôn bởi vì nó quá nặng sao các bạn nhầm các bạn là bảo treo dưa khác vào là không phải <laughs> không có thời gian đâu mà treo đúng rồi bởi vì ở đây là ừ. một xào nó lên tới khoảng tấn bảy hai tấn cơ cho nên không có thời gian để treo đâu các bạn đấy, đấy các bạn xem một quả dưa như thế này nếu mà không treo lên thì nó tước đứt cái chỗ này ra vì quả dưa nó nặng đấy các bạn xem này, này. trường hợp này này đấy à, như thế này vâng. đây bây giờ một, vâng. một quả dưa nó to như thế này mà nó vẫn phải xanh trên một cân thế nhưng mà to như này ví dụ mà không treo lên thì nó sẽ tước cái đoạn này ra đây nó sẽ đứt đứt đoạn này, đoạn này ra thì sẽ chết cây và quả này sẽ hỏng đúng rồi thế nên bắt buộc là chúng tôi là mỗi một cây là chúng tôi phải treo một cái dây lên thế này Đấy, để đảm bảo nó không bị đứt ở chỗ này vâng. Đấy. Đấy. lưu ý các bạn nhé nếu mà trồng dưa bò thì cái năng suất nó sẽ không Vâng, dưa, dưa bò số lượng cây nó ít. Vâng. Một xào chỉ 500 cây dưa bò thôi, nhưng mà tôi trồng dàn này này là để lấy tiết kiệm diện tích và năng suất nó được gần gấp đôi vâng. dưa bò. Vâng. Thế và sau đây mình sẽ quay trở lại với đang ờ, chủ vườn đang thu dưa. Đấy. Đây này các bạn nhìn xem dưa quả dưa nhà tôi rất đẹp, màu mã rất đẹp, ăn rất ngon giòn, rất thơm cắt ngồi lại nữa đây không có quả cắt ở trên kìa cây quả này đây này đây dưa có cuốn có con dây ở noi này tôi đã đầu cắt đây này cắt đến đấy mời các bạn đến vườn ăn thử dưa nhà tôi nhé ở ừ, đây cắt được chưa? Được rồi, à đi. Đây cái máy quay gần vào đi. quả này có trọng lượng khoảng bao nhiêu quả này độ 2 cân ạ 2 cân cộng quả dưa nó rất là chắc lịch vâng. nhờ dùng phân bón xin đức tân phát bắc giang mà rất là chắc mà đẹp mã đẹp ở đây ừ, cô thấy cái tỷ lệ mà nứt quả thế nào tỷ lệ nứt quả thì không nứt lắm vì dùng cái phân này quả nó chắc quả nó ít bị nứt à vâng quả to quá nhỉ thường quả này thì thưa các bạn là quả này chắc chắn là phải trên hai cân rưỡi các bạn đây quả này chắc chắn là phải trên hai cân rưỡi đây các bạn nhé dáng này rất là đẹp như này đây. đấy đây quả già rồi này ừ, đấy, đấy cắt thẻo thẻo đi đem lên trồng thêm con thử ngoài xem này còn là chưa chưa chưa con lắm bẫy bị đổ vào đâu hai cân ba còn hai cân ba vâng. cho quả kia ra kia quả kia đấy, đấy, đấy. Đó, vào đấy sẽ được quả này là hai cân rưỡi gần hai cân sáu gần hai cân sáu hai cân sáu đấy có những quả đỉnh điểm chắc phải 3 cân 3 cân nhưng mà theo khuyến cáo của nhà sản xuất giống thì nó khoảng bao nhiêu mấy cân từ cân tư đến cân 7 từ cân tư cân 7 nhưng ở đây mình vượt trội lên rất nhiều thì à, thưa ông là trước đây mà dùng phân thường thì dưa kim màu hậu này có được trái à, to như này không ạ trước thì không dùng phân silic thì nó chỉ tầm cân hai cân rưỡi thôi còn này hơn hai cân tư gần hai cân năm ạ cân rưỡi vâng. Thế nhưng mà dùng phân silic thì nó vượt trội như này và đây thì cái ờ, dưa này là dưa gì ạ? Đây là dưa lưới. Ừ. Vâng dưa lưới. Đây là dưa lưới chúng tôi trồng năm nay mới trồng thử nghiệm mấy chục quả để ăn và <laughs> giới thiệu. để giới thiệu mọi người thôi. Vâng. Và cái dưa lưới này thì à, theo khuyến cáo của nhà bán giống thì nó sẽ được bao nhiêu cân ạ? Dưa lưới này thì người ta nói chỉ cân hai cân rưỡi thôi. Vâng. Cái này được 3 cân 3. Được 3 cân 3 đấy ba cân ba các bạn nhé quả này thì chắc gần ba cân vâng đấy ba cân ba đấy thế, thế mà nó gấp đôi của của nhà sản, sản xuất, xuất giống giống vâng tức là nhà sản xuất giống khuyến cáo là chỉ cân rưỡi, cân Nhưng, nhưng ở đây nó lại được 3 cân ba các bạn ạ còn này vâng. là vâng, hai cân chín này hai cân hai cân, chín. cân này đã già già rồi già dạ, cứ xem cái đít của nó đây các bạn này đít của nó dạng như này vâng. là dưa già rồi đấy à. và cái dưa lưới này là các bạn à, dưa lưới và dương kim hoàng hậu thì các bạn thường nghĩ rằng là dưa của Trung Quốc xuất sang nhưng à. tại Việt Nam mình đã trồng được rất nhiều rồi và đã ứng dụng phân bón Sinic cho nên là chất lượng dưa rất là ngon ngọt thơm như là chúng ta vừa xem và à, dưa này thì đang à, chú có thể cầm hai quả so sánh hai bên được không ạ được làm sao quả này vâng vâng hai quả hai bên một quả dưa vàng và một quả dưa lưới ạ vâng. nó nặng lắm đấy để cho các bạn à, khán giả có thể thấy rằng là cái sự à, cái sự sự sự phát triển của hai quả dưa này nó gần như là đồng đều với nhau. Vâng. Tức là dưa lưới và dưa kim hoàng hậu. Như nếu nếu như được dùng phân Sinic thì sẽ cho trái to, to đồng đều, dáng cân chuẩn, mã đẹp. Và các bạn có thể ứng dụng sang cả dưa kim cô lương cũng như là dưa lê, dưa chuột, dưa hấu vân vân. Dùng phân Sinic sẽ cho một cái năng suất chất lượng cao. Đấy. đẹp quá sáng cân chuẩn các bạn nhé thưa các bạn nếu mà không có phân silic của công ty Tân Phát Bắc Giang thì chúng tôi cũng không dám trồng dưa mùa này và cũng không thể nào đạt được năng suất và to đều như thế này quá là to đều và nếu như các bạn muốn lên thăm ruộng dưa thì uh, sẽ liên hệ với địa chỉ của ông như nào ông có thể giới thiệu với mình đi các bạn muốn tham dụng dưa thì là tôi là ở khu Hòa Đình phường Võ Cường thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh số điện thoại của tôi là 0977 434 569 và các bạn ơi chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của ông Phạm Phan Ngọc à, Phạm Ngọc Phấn ở đây để các bạn à, tiện liên hệ mua dưa cũng như là tư vấn và phân bón dùng cho cái dưa kim màu lậu này và mà nếu như các bạn à, thấy video của chúng tôi hữu ích thì à, các bạn hãy like, share để chia sẻ với những người trồng dưa để à, chúng tôi mong muốn làm sao được các nhà vườn đều có những cái thu nhập năng suất chất lượng cao nhất giảm thiểu sâu bệnh và cho cái chất lượng dưa của mình ngọt thơm không kém gì dưa Thái Lan các bạn nhé và mọi uh, cái uh, chia sẻ của các bạn là một nguồn động viên rất lớn đối với công ty của chúng tôi để chúng tôi có những video hay hơn nữa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 tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo